tôi đã chọn như những phụ nữ khác một lựa chọn vượt qua cả liệu pháp hấp dầu đắt tiền. Mái tóc tôi nay thật mượt mà, như vừa tốn nhiều tiền hấp dầu vậy. Tôi chọn Rejoice giảm tóc sơ rối. Được bổ sung tinh chất kem dưỡng tóc giúp giảm sơ rối. Rejoice là lựa chọn tuyệt vời của tôi và cả chúng tôi nữa. 97% phụ nữ chọn Rejoice thay cho liệu pháp hấp dầu đắt tiền. Rejoice giảm tóc sơ rối, tóc đẹp như được hấp dầu chỉ với 500 đồng.